Hello, xin chào anh chị em. Thì uh, như tối qua đã hứa thì thị trường khi mà có biến động lớn hoặc là đỏ lửa thì uh, Dũng sẽ làm một video để phát trực tiếp xem chúng ta nên làm gì đúng không? Nên làm gì, chúng ta xử lý như thế nào trong cái việc mà đưa ra quyết định trong đầu tư ạ. Ba anh chị em đang có mặt thì có thể comment đúng không? Hãy comment xem ai comment đầu tiên ạ. Anh chị em ai comment đầu tiên ạ? ok bạn à, phạm quốc tiến comment đầu tiên xin chào thu hương xin chào võ tâm xin chào mạnh lợi wow, rất nhiều các bạn đã vào đây rồi ạ xin chào bạn trần văn huấn ạ xin chào tất cả anh chị em nếu anh chị em đang có mặt thì có thể comment đúng không comment hỗ chat để chúng ta chào nhau xin chào chị à, tú hạnh ok ạ Xin chào tất cả anh chị em Thế thì ở đây chúng ta thấy là thị trường thì biến động mạnh như thế này chúng ta phải làm gì ạ đúng không rất nhiều anh chị em lo lắng thậm chí là thậm chí là sợ hãi là không biết chúng ta nên làm gì trong cái thời điểm này bởi vì thực tế chúng ta biết rằng là thị trường thì nó luôn luôn biến động và xử lý cái quá trình biến động này đây là một phần có lẽ là phần cực kỳ quan trọng với à, nhà đầu tư chúng ta thì trước khi vào cái phần chính hôm nay thì anh chị em nếu mà chúng ta đang à, ở trong group nào đó thì chúng ta có thể chia sẻ cái um, YouTube này đúng không YouTube này cho nhiều người được biết khi chúng ta chia sẻ khoảng độ 250 thì chúng ta bắt đầu chương trình à, hiện tại là có 184 anh chị em đã tham gia rồi vì đây là chương trình phát trực tiếp nên bây giờ anh chị em vào để hỏi lại thì chúng ta mất thời gian nên chúng ta chia sẻ chia sẻ trong các à, group à, mà chúng ta đang à, theo dõi để xem là chúng ta phản ứng như thế nào với thị trường biến động như phim này à, bao nhiêu anh chị em thấy là nếu chúng ta xem cái bộ phim Tam Quốc á, anh chị em này bộ phim Tam Quốc thì chúng ta thấy rằng là việc người ta luôn luôn dùng binh pháp để à, thế trận để, để chiến thắng đúng không chiến thắng kẻ địch thì thực ra trong đầu tư chứng khoán nó cũng có những thế trận nó cũng có binh pháp nó cũng có chiến lược nên phần lớn mọi người đầu tư hoặc là tham gia vào thị trường cứ bảo là mua cổ phiếu này tốt lắm mua cổ phiếu kia tốt lắm hay đa phần chúng ta đi học các gì ạ các chương trình thì đa phần uh, chúng ta học chủ yếu là về kiến thức ạ mà khi chúng ta học về chủ yếu về kiến thức thì thực ra nó không có thể tăng trưởng cho chúng ta được ở ờ, những cái chiến lược để chúng ta đầu tư vậy nếu chúng ta cứ mua theo kiểu những cái cái mà chúng ta đấy là trong đoạn này có thể thị trường nó đang giảm rẻ và bây giờ giảm như này thì giá nó rẻ đúng không cổ phiếu đang giá rẻ có nên mua hay không à, cổ phiếu giá rẻ nên mua hay không thế thì trước khi mà chúng ta uh, vào cái phần chính của ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ nói một câu chuyện đó là về trong binh pháp một chút đúng không nói để chúng ta có thể hình dung ra được chúng ta biết rằng trong binh pháp thì nó có gì ạ có những cái trận đánh mà chúng ta thấy là nó cần phải đưa quân đến để thử xem là cái cái địch nó có mạnh hay là yếu đúng không địch mạnh hay yếu mỗi lần thử như vậy thì nó sẽ đo lường được xem là thực tế thế trận của mình đang yếu hơn kẻ thù hay là đang mạnh hơn kẻ thù để chúng ta có thể tiếp tục tấn công à, bao nhiêu vậy chị em thấy là trong những bộ phim về binh pháp hay à, thực tế là trong chúng ta gọi là chiến tranh ở Việt Nam thế thôi chúng ta có những chiến tranh xung kích nếu chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cũng phải sử dụng chiến tranh ở chiến tranh xung kích chúng ta đầu tư hay chúng ta tham gia vào cổ phiếu thì chúng ta cũng sử dụng cái chiến lược đó là tìm những cái cổ phiếu mà nó mạnh hơn thị trường tìm những cổ phiếu mà nó đang tích lũy cơ bản ở nền tảng rất là tốt à, thế là làm sao để chúng ta biết những cổ phiếu đó bởi vì biết những cổ phiếu đó thì chúng ta cần phải gì ạ à? phải biết trong cái lúc mà thị trường nó biến động lớn như thế này, này trong lúc thị trường dao động mạnh như thế này, này thì chúng ta mới thấy là thấy được là ờ, cái ờ, ai là người tốt trong lúc mà chúng ta gì khó khăn đúng không chúng ta đang bị phải trải qua những giai đoạn rất là khó khăn thì ai là người tốt nhất chẳng hạn thế thì chúng ta mới biết được ở ờ, bình thường chúng ta thấy là những người tốt có thể là những người bạn của chúng ta nhưng khi mà chúng ta gặp khó khăn thì những người bạn ấy không biết ở đâu thì chính gia đình là những người tuyệt vời chúng ta nên chúng ta thấy là thường chúng ta không quan tâm cái việc đó đúng không nên cái việc mà chúng ta biết tốt hay không thì chúng ta cần phải đo lường được bao anh chị em biết là để biết được tốt hay xấu chúng ta phải đo lường ạ à. đo lường được comment số 1 đúng không ạ comment cho Dũng ạ à. số 1 tức là làm cái gì á đầu tư hay là mua cổ phiếu nào hay là theo dõi hệ thống phương pháp nào thì cần phải đo lường được còn nếu cứ vào xem Dũng là hôm nay có mua được FPT không ngày mai có mua được ờ, Vinamilk hay không ấy mua hay bán thì không đo lường được tại vì Dũng có nói là anh chị em mua đi mua đi 5 năm 6 năm 10 năm nữa kiểu gì nó cũng tốt mua một mảnh đất này đi đầu tư 10 năm kiểu gì cũng tốt thế thì nếu mà 10 năm có thể nó cũng lên thật nhưng nếu chúng ta so với lạm phát chúng ta so với gì ạ so với giá trị mà chúng ta đi đầu tư kênh khác thì liệu nó có kết quả hay không nên đo lường được là một trong những phần quan trọng thế bây giờ chúng ta thử đo lường xem là như nào được không bây giờ chúng ta đo lường đo lường thế đầu tiên anh chị em có thể nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh à, đây là bức tranh toàn cảnh anh chị em có thể nhìn thấy không ạ về cơ bản thì anh chị em thấy là những cái cổ phiếu nào đang có thể tốt hơn thị trường đang mạnh hơn thị trường để comment cho dũng cái được không anh chị em thử comment xem là thị trường nó đang giảm rất là mạnh nhưng mà tại sao lại có những cổ phiếu nó gì ạ xanh tại sao có những cổ phiếu nó không giảm hoặc nó giảm rất ít thì chúng ta đã nhìn thấy là uh, liệu cổ phiếu giảm mạnh nó tốt hơn hay là cổ phiếu không giảm nó tốt hơn uh, đây chúng ta học trực tiếp ạ những này rất là hay đúng không học trực tiếp như này nó mới sướng đúng không cổ phiếu nào nó tốt hơn thị trường cổ phiếu thị trường giảm nó không giảm à, đấy câu chuyện nó ở đây thị trường giảm nó không giảm và nó đang gì ạ đang mạnh hơn thị trường thế thì đây là cái nhịp vừa rồi là nó là trận đánh đầu tiên anh chị em ạ cái trận đánh đầu tiên là cái trận đánh mà nó giảm rất là mạnh ờ, giảm rất mạnh chúng ta sợ không anh chị em sợ không ai thấy là vừa rồi trận đánh đầu tiên chúng ta sợ chúng ta hoảng loạn chúng ta không biết là phương hướng như nào Dũng sẽ sẽ chia sẻ về chia sẻ về chúng ta về các trận đánh mà thị trường nó sẽ cho chúng ta à, chúng ta giống như chúng ta điều binh uh, bố trận trong binh pháp ạ ai đã thấy rằng là dịp vừa rồi chúng ta thấy là trận đánh đầu tiên hôm trước thì ở, ở bên VNRX họ đó nói là tháng 5 này là tháng thị trường giảm rất mạnh nên chúng ta cần phải sợ báo chí lại giật tít ầm ầm ra thế là hôm nay nó giảm đầu phiên chúng ta rất là sợ hoang mang bởi vì một công ty chứng khoán lớn như vậy các chuyên gia hàng đầu Việt Nam như vậy họ nói điều đấy dẫn đến là hôm nay nó giảm thật dẫn đến là chúng ta hoảng loạn và bán ra vậy bao nhiêu các bạn đã thấy ở trong trạng thái đấy comment cái ạ à, sau giờ Dũng sẽ hướng dẫn các bạn có thể phân tích như một chuyên gia à, các bạn có thể là chuyên gia hoặc là trên cả chuyên gia tại vì đây Dũng hướng dẫn cho các bạn làm được điều đó chứ không phải là Dũng lại bảo các bạn là phân tích theo cái kiểu như là con này mua được nó thị trường tốt đó thị trường tuyệt vời đó mua đi tại vì cái điều này các bạn sẽ thấy là trên thị trường không ai làm điều này đâu ạ ai thấy là các bạn thấy là thị trường ai đã làm điều này không không ai làm điều này cả đúng không các bạn thấy không có ai đã làm điều này có ai đã phân tích điều này cho các bạn đang nghe trên thị trường có chưa nếu các bạn có thì comment cho Dũng số 3 đi ạ ai đã làm điều này còn chưa có thì comment số 1 để Dũng lại tiếp tục lại phân tích cho chúng ta cái cách để chúng ta nhìn rõ hơn về thị trường đúng không cách để rõ hơn về cái cách mà cái cái cổ phiếu nó đi bởi vì chúng ta mọi thứ chúng ta cần phải, nhìn một cách để ai cũng có thể dù là các bạn mới các bạn đừng có tập trung vào cổ phiếu của mình hãy tập trung vào những bài mà dũng trực tiếp như này anh chị em có đồng ý không ạ anh chị em tập trung vào cổ phiếu của mình á anh chị em sẽ không hiểu được những gì chúng đang nói đâu nên chúng ta hãy tập trung vào những cái gì dũng hướng dẫn để cho anh chị em phát hiện ra được học tự học được chứ không phải là mày cứ hỏi là ri có mua được hay không cổ phiếu này có tốt hay không tất cả những cái đấy nó thực sự nếu nói về góc độ ở đó thì nó là cấp độ thấp nhất trong đầu tư chứng khoán à, Dũng phải nói cấp độ thấp nhất trong đầu tư chứng khoán hoặc những ai bảo các bạn là mua cổ phiếu nọ cổ phiếu kia thì cũng là cấp độ thấp nhất trong uh, tư vấn các bạn hiểu không cấp độ thấp nhất trong tư vấn nên nếu chúng ta thấy cái điều đó thì Dũng nói này ảnh hưởng rất nhiều từ người khác nhưng rõ ràng chúng ta phải thấy đó là cấp độ gì ạ à? trong cái tháp tư duy này nhận thức của nó thì cấp độ what uh, where ở đâu là cái gì á là cấp độ thấp nhất Đấy, Dũng không phải nói nói theo cái đây là cấp độ thấp nhất trong tư duy thế thì ở đây chúng ta sẽ là sau nhịp đánh đầu tiên à, đây là nhịp đánh đầu tiên thị trường sẽ có một nhịp giảm rất mạnh và chúng ta sẽ thấy rằng cái cổ phiếu nó sẽ gì ạ à? chúng ta sẽ nhìn thấy một lượng tức là tâm lý lượng một cái lượng bán tháo ra nhịp đầu tiên và tiếp tục nó kéo lên bắt đầu nó kéo lên khi nó kéo lên một nhịp tiếp theo và nó sẽ cho chúng ta biết rằng là thị trường nó còn tiếp tục có cái lực mua vào mạnh hay không đấy nhá khi cái kéo lần này chúng ta sẽ quan sát xem cái bổ đồ biểu đồ giờ hay biểu đồ 30 phút ạ thì chúng ta thấy là cái lực mua vào có lớn hay không các bạn có thể theo dõi chỉ số vn index chỉ số vn 30 hoặc là từng cổ phiếu thì chúng ta thấy lực cua vào mạnh không nhịp đầu tiên các bạn thấy là thị trường giảm rất mạnh 15 điểm hoặc nhiều hơn gì đó thì cái việc bán tháo nó có tiếp tục diễn ra hay không à, đấy sau đó cái nhịp kéo lên đầu tiên thì chúng ta thấy là cái khối lượng của nó mạnh hay không nhưng bây giờ có thể chúng ta mới bắt đầu chúng ta chưa đo lường được và tới đây một lúc nữa đúng không nó sẽ có một nhịp giảm tiếp anh chị em có những giảm tiếp có những giảm tiếp vậy cái nhịp giảm đấy chúng ta sẽ đo lường bằng cách nào để chúng ta biết rằng là cái áp lực áp lực của thị trường nó mạnh hay yếu điều gì để chúng ta biết rằng là cái áp lực của thị trường mạnh hay yếu ở cái nhịp giảm tiếp theo anh chị em nhá điều gì để cho các bạn biết rằng là thị trường có thể có những áp lực giảm mạnh hơn cái giảm giảm đầu tiên ạ nếu nó giảm mạnh hơn nhịp đầu tiên thì đó có thể là một trong động thái chúng ta cần phải theo dõi sát bởi vì có thể nó sẽ gì ạ à? nó sẽ hai đến ba nhịp cái nhịp thứ bốn là cái nhịp có thể nó giảm sâu nhất và lúc đó thị trường có thể giảm 4 đến 50 điểm và phần lớn chúng ta sẽ bị thua lỗ và thua lỗ rất nặng anh chị em hiểu không Dũng đang nói về cái góc độ tiêu cực trước tức là cái dịp sau nếu nhịp bán ra ở nhịp hai khối lượng lớn hơn giảm mạnh hơn anh chị em hiểu khối lượng lớn hơn giảm mạnh hơn thì sau đó nó lại tiếp tục kéo lên nhịp nữa và nhịp sau nữa nó khối lượng lớn hơn mạnh hơn nữa thì nó sẽ là một chu kỳ giảm rất là mạnh bao nhiêu các bạn đã có thể hiểu được cái điều này có thể comment cho Dũng một được không comment cho Dũng số 1 đúng không ạ nếu anh chị em hiểu nhá hiểu cho Dũng là cái cách phân tích này chỉ có duy nhất là Quang Dũng đi có thôi ạ trên thị trường không có ai làm kiểu này nhưng đây Dũng hướng dẫn cho các bạn dù là các bạn là gì ạ mới tham gia thị trường các bạn là những người mà tham gia lâu năm thì không có chuyên gia nào nói cái điều này cho các bạn biết một là họ không biết hai là họ không nói cho các bạn không biết họ có biết hay không nhưng cái này là không ai nói cho bạn biết đâu đấy là trên này vậy nếu nhìn về góc độ nào đó nhá góc độ đầu đó thì các bạn thấy điều này nó là gì ạ à? tại vì đây là một cái phần đầu tiên lâu lắm rồi Dũng mới tiết lộ cho các bạn đấy thế thì khi mà nhịp thứ hai mà nó giảm khối lượng thấp hơn cái sự bán nó không tuyệt nó không quả quyết bằng cái nhịp này thì điều đó nó chứng tỏ là gì ạ đó điều đó chứng tỏ là gì ạ khi cái nhịp hai mà nó giảm ít hơn à, các cổ phiếu bình thường trước đó nó chỉ giảm bao nhiêu ạ nó giảm 3 điểm nhưng bây giờ nó chỉ giảm hai điểm hoặc là một điểm rưỡi thôi đúng không một điểm rưỡi thôi thì chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn về góc độ toàn cảnh nhá anh chị em hình dung thì nó giống một cái gì ạ nó giống một cái mẫu hình gì ạ nếu chúng ta nhìn toàn cảnh mỗi một nhịp giảm kéo lên nhịp giảm kéo lên thì đó chính là gì ạ đó chính là là một quá trình gì ạ à? chúng ta biết không đó chính là một cái dạng quá trình tích lũy nhá đó là một cái quá trình tích lũy trong gì ạ à? trong phiên hay là VCP trong biên độ thu hẹp hay là LPS đúng không LPS trong gì à? VSA Dũng phải nói rằng là LPS trong VSA nó là bố của VCP nhưng mình có ai hiểu không LPS trong VSA nó là bố của VCP VCP là một cái hệ thống mà sau này Mac Mini là người có thể người đưa ra cái này để cho chúng ta nhìn rõ hơn nhưng thực tế là VCP à, à P LPS đây là một cái những cái biến động thu hẹp dần với khối lượng thấp dần trước khi nó bước vào nhịp tăng mạnh Dũng nói cái điều này các anh chị em có có hiểu không ạ à? có hiểu thì comment cho Dũng cái ạ à. số 2 đi nếu hiểu được cái điều này tại vì Dũng cần đo lường còn anh chị em nào không hiểu comment số 3 Dũng cũng mong muốn rằng là mọi thứ là anh chị em có thể nắm rõ được tại vì Dũng đang là đang trực tiếp trực chiến với chúng anh em nên có thể có những anh chị em hiểu có những anh chị em không hiểu cái cái khái niệm này <laughs> đấy Đấy, thế thì anh chị em thế là sẽ có rất nhiều anh chị em hiểu Đấy, tại vì có thể một số anh chị em chưa học VSA hoặc một số anh chị em có thể học riêng về cái cuốn gì ạ à, của ông Mac Mini đó là biên độ thu hẹp Đấy, thế thì chúng ta rất thấy rằng là trong một cái cái trạng thái như này có nhiều người hiểu thế thì không hiểu nên chính vì thị trường nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn loạn đúng không anh chị em hiểu thì anh chị em sẽ có quyết định khác và chúng ta có thể tự tin Ờ, và tham gia thị trường hay là thoát thị trường hoặc biết gì ạ nếu anh chị em hiểu nha nếu anh chị em hiểu thì tự tin này có kế hoạch để tham gia thị trường sẽ gì ạ sẽ tốt hơn với những anh chị em không hiểu đúng không thế thì cái câu chuyện đấy là không phải là những anh chị em không hiểu là anh chị em kém hơn bởi vì lần đầu tiên chúng ta mới được nghe cái này chúng ta thấy không thể biết những cái gì chúng ta không biết anh em tức là nhiều thứ chúng ta không biết những gì chúng ta không biết nên chính vậy hôm nay Dũng nói thì anh chị em đã biết những gì anh chị em chưa biết sau khi anh chị em biết những gì anh chị em chưa biết thì dần dần anh chị em sẽ hiểu những gì anh em hiểu những gì anh chị em mới biết sau khi anh chị em hiểu những gì anh chị em mới biết thì anh chị em bắt đầu mới làm khi làm nó có đúng thì anh chị em sẽ rút ra trải nghiệm nó sai thì chúng ta rút ra bài học từ bài trải nghiệm từ đúng và sai thì chúng ta tự tin tự tin hơn và dần dần nó cải thiện cho chúng ta và sau này chúng ta sẽ trở thành những nhà đầu tư thành công nó giống như câu chuyện này khi mà Dũng nói là chúng ta có thể có lợi nhuận 50 100 phần trăm hoặc nhiều hơn đó thì nhiều anh chị em bị thua lỗ nhiều quá hoặc là luôn tục bị thua lỗ hoặc là những người bạn mà anh chị em đang gì ạ à, đang gặp toàn bị thua lỗ nên ở đây chúng ta sẽ được bảo là đây là một cái quá trình chém gió đúng không chém gió hoặc là khi mà Dũng nói này để mong là để kiếm lợi kiếm tiền từ những khóa đào tạo của mình vậy câu hỏi đặt ra là nếu anh chị em chỉ cần áp dụng những chiến lược hay chia sẻ của Dũng ở đây thôi anh chị em có kiếm được tiền không anh chị xem là từ đầu năm từ những năm ngoái năm nay tất cả những cổ phiếu mà Dũng đưa ra có phải chúng ta kiếm được tiền hay không hay là tất cả những cổ phiếu mà nó bị bị, à, bị sai giữa sai và đúng anh chị em có thể co cận đo lường xem thế nếu chúng ta có một chiến lược đầu tư thành công nếu chúng ta có chiến lược đầu tư đúng thì chúng ta sẽ gì ạ có thể giữa cái việc mà chúng ta bỏ một phần chi phí để chúng ta gì ạ học hay là chúng ta có thể theo dõi kênh thôi ạ không cần phải học chúng ta cũng đã đã, đã hơn hẳn rất nhiều gì ạ? những người mà chỉ tập trung vào thua lỗ thôi cái gì chúng ta tập trung thì nó lại mở rộng nên chúng ta thấy là cái bài học hôm nay Dũng lại tiếp tục nói với anh chị em đó là nếu LPS là một chiến lược để giúp cho việc tích lũy được nhiều cổ phiếu hơn tích lũy được nhiều cổ phiếu hơn dựa trên những thông tin tiêu cực của thị trường anh chị em nhé tích lũy được nhiều cổ phiếu hơn dựa trên thông tin tiêu cực của thị trường những nhà đầu tư không hiểu biết thì lo lắng sợ hãi bán ra còn những nhà đầu tư hiểu biết hoặc là có những chiến lược đúng thì sẽ có kế hoạch để lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất hay chúng ta gọi là siêu cổ phiếu siêu cổ phiếu nó dành cho những ai hiểu rõ được cái vận động của mỗi cổ phiếu diễn ra như nào vậy có một cái vấn đề ở đây đó là gì sẽ có những cổ phiếu tăng rất là mạnh trong phiên hôm nay chẳng hạn như cổ phiếu CTG vậy bao nhiêu chị em thấy là CTG là cổ phiếu mạnh nhưng hôm nay nhưng không phải là cổ phiếu đó là cổ phiếu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới ạ à, cổ phiếu tăng mạnh trong phiên hôm nay nhưng không phải là tăng mạnh trong thời gian tới bởi vì cái cổ phiếu này nó có thể gặp cái vùng hỗ trợ mạnh và nó bật lên thôi còn để đi trên một xuông mới nó còn rất nhiều thời gian Dũng sẽ phân tích cho anh chị em một số khía cạnh để anh chị em thấy là Dũng không đưa ra một cách gì ạ à? một cách mang tính chung chung Dũng sẽ hướng dẫn dù anh chị em có thể tham gia chương trình mà Dũng chia sẻ hoặc không tham gia thì với việc kiên nhẫn học hỏi anh chị em cũng sẽ có những thành tựu vượt trội so với tất cả những hệ thống phương pháp đầu tư mà anh chị em biết trên thị trường đây là cái điều mà Dũng dám đưa ra cam kết nếu chúng ta chỉ sử dụng theo dõi thôi ạ à, chúng ta sẽ thấy điều đó ok chưa ạ thì bây giờ chúng ta sẽ dành đôi chút để phân tích một vài các cổ phiếu anh chị em sẽ thấy được xem là cái sự hiệu quả trong việc mà chúng ta nhìn được thị trường việc mà hiệu quả chúng ta biết được cái nhóm cổ phiếu nào để chúng ta có thể tham gia hay không tham gia vậy các bạn đã thấy rằng hãy chia sẻ video này hãy chia sẻ hãy chia sẻ hoặc là các bạn nào đã xem video của Dũng mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh bởi vì sẽ còn nhiều cái giá trị khác mà Dũng muốn gửi đến anh chị em và các bạn Ok bây giờ chúng ta sẽ đến về cổ phiếu đấy ạ anh chị em sẽ đến với cổ phiếu vậy thị trường thị trường chúng ta sẽ cần phải biết rằng là cổ phiếu là cái nhóm nào là nhóm nó tích lũy đủ nhóm nào là nó chưa đủ đúng không chúng ta đang thấy là Dũng đang chia sẻ cho chúng ta mọi người thấy không ạ đây là chỉ số VN Index nếu xét về VN Index thì chúng ta thấy là nó có sự bán tháo trong cái phiên hôm nay không nó có sự bán tháo không ạ thời điểm đến 90 giờ 30 anh chị em có sự bán tháo không anh chị em có thể comment cho Dũng đấy ạ thời điểm 10 giờ 30 anh chị em có thể có sự bán tháo hay không chúng ta có thể xem có sự bán tháo hay không đúng không đấy chúng ta có thể nhìn đo lường được là không có sự bán tháo thông tin đã diễn ra đến thời điểm này chưa có sự bán tháo thông thường thị trường của chúng ta sẽ có những cái đợt nếu anh chị em sử dụng các biểu đồ khác nó sẽ được kéo lên rũ bỏ trong dạng này rất nhiều lần kể VN30 hoặc là VN Index chúng ta có thể sử dụng VN Index để đo lường xem thị trường của chúng ta nó có sự bán tháo hay không đây là chỉ số VN Index thì cũng tương tự như vậy cái sự rũ bỏ có thể đây chúng ta rũ bỏ cái chuyện cần thiết nhưng cái việc bán tháo nó không có sự diễn ra nên đầu tiên nhịp đầu tiên chúng ta thấy là chưa có sự bán tháo nha nhịp đầu tiên chúng ta thấy là chưa có sự bán tháo chúng ta sẽ còn những cái nhịp tiếp theo một hoặc hai nhịp kéo lên lại rũ bỏ nữa nên chính vì vậy anh chị em nhỉ chính vì vậy chúng ta cần phải đo lường xem là có sự bán tháo hay không thế thì những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là thị trường giảm mạnh đúng không nó cũng giảm nhưng chúng ta thấy là nó không có sự bán tháo có thế giới di động à, không có sự bán tháo tuy rằng giảm mạnh bởi vì cổ phiếu này là giá nó là 100 bao nhiêu 140 chúng ta cần phải đo lường về phần trăm chứ không phải đo lường về số điểm các bạn nhớ nhớ này các bạn comment chúng là đo lường về phần trăm đo lường về phần trăm chứ không bao giờ đo lường về số điểm một số anh chị em nhìn số điểm nó giảm mạnh thì dẫn đến lo lắng sợ hãi tất cả chúng ta đo lường về cái phần trăm giảm nhà mình comment cho Dũng ạ bởi vì nhiều anh chị em không thấy cái điều này mà anh chị em chỉ tập trung vào nó giảm bao nhiêu điểm đó là cái rất là nguy hiểm Đúng không? Đấy, tất cả những khái niệm này phần trăm là cái giảm thường là khoảng độ dưới một phần trăm là gần như là những cái giảm như thế là giảm ít từ 1 đến 3 phần trăm là giảm trung bình từ 3 phần trăm trở lên là giảm nhiều rồi ạ 3 4 phần trăm là giảm nhiều rồi nên cái phần trăm là cái quan trọng nhất chứ không phải là bao nhiêu điểm thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nếu chúng ta nhìn về những cái cổ phiếu như là thế giới di động thì chúng ta thấy là nó không phải là giảm nhiều và khối lượng của nó giảm ở đây cũng là ít chúng ta quan sát một loạt các cổ phiếu như STB chúng ta thấy là sau khi nó rũ lên một nhịp đầu tiên rất là mạnh khối lượng lớn nó rũ bỏ rũ xong nó kéo lên cái kéo này lên này đây là một trạng thái rất tích cực nhá khi rũ bỏ kéo lên là một trạng thái cực kỳ tích cực và quá trình tạo ra một nền tích lũy ở trong giai đoạn này nha nền tích lũy ở trong vùng 234 thì đây chính là món quà nha đây chính là món quà có thể các bạn sẽ có thể được hưởng với cổ phiếu này khi mà nhịp xác nhận lần sau bạn hiểu không đây là món quà Dũng sẽ tặng cho các bạn một vài món quà một vài thôi ạ tại vì số lượng đây rất là lớn nên các anh chị em cần phải hiểu rõ rằng sau khi rũ bỏ rũ bỏ xong có điểm nhấn xác nhận từ cái nền tích lũy này thì sau khi rũ bỏ đây nếu cổ phiếu có sự xác nhận vượt qua vùng 24 với khối lượng lớn thì đấy là lúc anh chị em có thể tham gia anh chị em tham gia vào vùng này bị lỗ và đến bây giờ nhiều anh chị em bán ra việc nhà đầu tư khốn khổ bị rũ bỏ lần này sau đó thì cổ phiếu xác nhận đi lên và đó là rũ hết các nhà đầu tư khốn khổ ra khỏi cổ phiếu và đây chính là lúc mà chúng ta mua độ an toàn cao rủi ro thấp và chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ gì ạ à? chúng ta sẽ đỡ được gì ạ à? đỡ được đỡ được cái gì ạ à? đỡ được cái chi phí thời gian anh hiểu không đòn bẩy của chi phí thời gian có nhiều người mua cổ phiếu 3 tháng không lên 4 tháng 5 6 tháng không lên nhưng nếu Dũng áp dụng chiến lược và Dũng chia sẻ thì thường mua xong cổ phiếu sẽ lên ngay vậy một người chúng ta cần phải gì ạ mua đợi bao nhiêu lâu nó lên một người thì đợi mãi không lên nên chính vì vậy về bản thân phương pháp này nó đã tốt hơn gấp nhiều lần so với hệ thống đầu tư khác rồi bởi vì chúng ta không mất chi phí thời gian nên để đạt được mức lợi nhuận 50% hoặc nhiều hơn đó là chúng ta rút ngắn khoảng thời gian đầu tư vào cổ phiếu thay vì chúng ta cứ mua và nằm chết ở đó và lúc đó chúng ta thấy rằng gì ạ không có lợi nhuận đợi mãi khi thị trường sập một cái cổ phiếu chúng ta cũng rơi rơi một cách tự do và chúng ta thấy là đầu tư dài hạn lại tiếp tục diễn ra nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ nặng chuyển sang đầu tư dài hạn bao nhiêu chị em đã bị thua lỗ nặng chuyển sang đầu tư dài hạn có thể comment cho Dũng cái được không Đấy. thì đây là một trong những cái chiến lược để anh chị em có thể à, theo dõi đúng không chúng ta sẽ có thể sử dụng một vài các cổ phiếu khác Hòa Phát trong phim này thì thị trường giảm mạnh Hòa Phát không giảm bởi vì nó còn một nhịp cuối cùng trước khi kết thúc chu kỳ các bạn nhớ còn một nhịp cuối cùng trước khi kết thúc chu kỳ những cái điểm mua dấu ấn này những điểm mua thêm này để mua thêm nữa và đây chính là giai đoạn cuối của nó khi mà ban lãnh đạo ra công bố thông tin khi mà người người thấy cổ phiếu tốt khi nhà nhà thấy cổ phiếu tuyệt vời khi mà ai đó cũng thấy là nó quá tuyệt vời và chúng ta tham gia vào khi tham gia vào thì lúc đó nó đã ở trên đỉnh ngọn cây rồi nên các bạn thấy là chiến lược mua trên đỉnh ngọn cây đã được rất nhiều các chuyên gia áp dụng và sau đó cháy tài khoản cháy bởi vì chúng ta biết không sử dụng margin toán 37 nhà mình ai đã sử dụng margin ra 37 comment cho Dũng cái thời điểm này ai sử dụng margin 37 đang sử dụng margin 37 hãy comment cái comment đấy ạ comment số 1 đấy ạ Đó. chúng ta nhìn thấy rằng là hãy thật đi không vấn đề gì đâu tại vì nhận ra được những cái vấn đề của mình thì sẽ là tuyệt vời nhận ra cái vấn đề của mình hãy comment cái comment cái tại vì cái điều này các công ty chứng khoán họ công bố thông tin nhiều lắm nên những cái điều này đó, đó rất tuyệt vời không sao à nhận ra những cái điều này thì các bạn sẽ thấy là 37 tức là chúng ta có 100 triệu chúng ta có thể mua được 100 triệu mua được bao nhiêu triệu ạ à? hello 50 50 thì 100 mua được 500 đúng không có 3 mua được 7 khủng không đấy ba mua được bảy mua một ba trăm triệu thì mua được một tỷ có phải không ba trăm triệu mua được một tỷ hơn một tỷ đó đấy là ba bảy có nơi thì còn cao hơn thế nữa thế thì quan trọng là khi mà chúng ta bị thua lỗ 10 phần trăm chúng ta mất bao nhiêu chúng ta chỉ áp dụng chiến lược margin ở cao một là chúng ta có lợi nhuận hai là thị trường nó bước vào giai đoạn chạy nước rút liên tục thì nếu ở giai đoạn nước rút liên tục nhịp đầu tiên chúng ta có thể sử dụng chiến lược đó không sao cả nhịp thứ hai chúng ta sử dụng chiến lược đó đó là lúc chúng ta mất tiền mất tiền rất là nhanh Dũng sẽ có những video này để hướng dẫn chúng ta cách tại vì đa phần 99% chúng ta bị mất tiền ở lúc mà thị trường hưng phấn nhất lúc mà chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất có phải không ạ Hello bao nhiêu chị em đã thấy là chúng ta bị mất nhiều mất tiền khi mà chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất ở mỗi giai đoạn thị trường thì có thể comment cho số 1 ạ tức là nghe thấy nghịch lý là lúc mà chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất chúng ta sử dụng margin thái quá và đấy là lúc đang lãi trở thành lỗ chúng ta có người bạn đã lãi được bao nhiêu 40 400 phần trăm nha 400 phần trăm rồi năm 2017 bạn này là Dũng quen biết ở cùng công ty rồi sau đó thị trường giảm bạn lỗ ngược lại 30 phần trăm lỗ ngược lại 30% HSC 37 PVS 37 VND 37 SSI 37 Đấy. còn không biết là công ty nào khác nữa không ạ chúng ta sẽ đến với cái gì ạ Techcombank đi ạ ok Techcombank sao với điều kiện như này làm sao điều kiện như này làm sao bởi vì chúng ta sẽ nói nhanh ạ. À. Techcombank điều kiện như này làm sao? Hello. Anh chị em comment cái. Điều kiện như này làm sao? Techcombank. Comment cái. Nếu anh chị em nếu cổ phiếu này làm sao? Học buổi hôm qua như thế nào? Học đi. Hôm qua Dũng đã phân tích rồi, tự tự đưa ra những cái góc nhìn của mình thế nào. Anh chị em hôm qua Dũng phân tích rồi, tự đưa ra xem nào tự đưa ra tự cảm nhận đi thế nó mới vui chứ còn bây giờ dũng bảo dũng phím hay dũng phân tích thì nó ấy lắm nó gì ạ mua hay bán hay làm gì tại sao phải mua tại sao phải bán đơn giản thôi đấy thị trường hôm nay giảm mà covid cơ mà đúng không covid mà các công ty chứng khoán nhận định xấu mà tại sao anh chị em lại bảo mua là nào à tại sao lại mà mua đấy thông tin đang tiêu cực cơ mà mọi thứ đang xấu đi sao lại mua đấy câu chuyện đơn giản không ạ vì chúng ta không có một cái điều gì vượt đỉnh nó chỉ là một trong phần rất nhỏ thôi có một câu nói rất hay của gì ạ Mac Mini rất là thương các nhà đầu tư khốn khổ các bạn nhá nhà đầu tư khốn khổ là những nhà đầu tư đáng thương bởi vì mỗi một lần nó vượt qua đỉnh mỗi một lần nó vượt qua đỉnh sau đó nhà đầu tư khốn khổ mua vào sau đó bị thua lỗ và đó là lý do dẫn đến ông không bao giờ mua khi mà cái nhịp đầu tiên của các cổ phiếu thì để đảm bảo cho cái việc phân tích một cổ phiếu thôi ạ Dũng dành thời gian để phân tích kỹ cổ phiếu này được không ạ và dừng sau nốt cổ phiếu này chúng ta dừng được không anh em đồng ý không ạ duy nhất cổ phiếu này nhá tại vì bây giờ để phân tích nhiều cổ phiếu khác một là nó không đủ thời gian thứ hai là Dũng sẽ cho chúng ta góc nhìn tại vì hôm nay là cái buổi đầu tiên Dũng ứng dụng thực tế để cho anh chị em thấy rằng là phân tích cổ phiếu thực tế nếu chúng ta hiểu thì nó cũng dẫn dễ như là ăn cháo thôi ạ à. đúng không dễ như ăn cháo thế thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải theo dõi xem là cổ phiếu Techcombank Techcombank thứ nhất về chúng ta phân tích về những cái nguồn lực cũng như là những cái điều kiện để nó gì ạ à? để lên một là xu hướng mình anh chị em để ý này bắt đầu chúng ta sẽ phân tích xu hướng của nó chúng ta nên nhìn vào các đường trung bình màu đen ở dưới đó là xu hướng về dài hạn đang xu hướng tăng đường màu xanh là trung hạn đường màu gì ạ à? đây là cái đường là 50 ngày và cái đường giữa ở đây đó là đường 20 ngày cái hệ thống này hiện tại về nó có thể mô phỏng một cái hệ thống đầu tư nào đó nhưng duy nhất chỉ có ở DVD anh chị em nhá đây là hệ thống duy nhất ở có DVD khi cái hệ thống này được gì ạ à? hình thành một xu hướng đi lên một quá trình tích lũy dài đây chúng ta tích lũy rất là dài đây ạ à. ở đây quá trình tích lũy dài trong quá trình tăng của nhịp đầu tiên cổ phiếu có quá trình tái tích lũy đây quá trình tăng của nhịp đầu tiên đạt đỉnh thì quá trình tái tích lũy các bạn nhá quá trình tái tích lũy thường thì đây là giai đoạn cổ phiếu đạt đỉnh các bạn nhá thường đây là giai đoạn cổ phiếu đạt đỉnh các bạn hiểu không giai đoạn cổ phiếu đạt đỉnh nhưng vì nó là tái tích lũy chứng tỏ là cổ phiếu này không phải là phân phối mà nó đang là tích lũy anh chị em có hiểu không một là phân phối là kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao kéo lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao nhưng nếu chúng ta để ý một chút là tất cả những đợt tăng điểm tất cả những việc tăng giá thì đều cho chúng ta động lực khối lượng lớn tất cả những đợt tăng điểm động lực lớn khối lượng giảm và tiếp tục tăng giảm nhịp những nhịp tăng này và giảm này khối lượng có xu hướng giảm dần đây chính là trong VSA nó là gì anh chị em có thể chia sẻ được không nó là gì ạ trong VSA nó là gì ạ là những cái đợt biên độ thu hẹp biên độ thu hẹp LPS khi cái lượng cung ở đây bị phát kiệt những cái dấu hiệu cho chúng ta biết là cổ phiếu xác nhận đỉnh khối lượng lớn thì những cái phiên này hiện tại là 9 giờ 30 10 giờ 30 với khối lượng là bao nhiêu ạ khối lượng là bao nhiêu ạ 14 triệu với 9 giờ 30 thì chúng ta thấy đấy là vượt qua đỉnh lớn vượt qua cái đỉnh tích lũy này với khối lượng lớn như này thì đây là điểm mua đầu đây là cái điểm mua cực kỳ quan trọng có điểm mua này và đây là điểm mua này cổ phiếu có thể bị test lại cái vùng này nhưng với cái điểm mua này cho chúng ta độ an toàn rất là cao anh chị em hiểu không độ an toàn cực cao với cổ phiếu này nhà mình có hiểu không chúng ta sẽ phân tích rằng là cái cổ phiếu này bây giờ nếu mà để phân tích về cơ bản thì anh chị em tất cả các lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng trong quý 1 này rất là cao cái thứ hai là gì ạ à, với cái việc mà áp dụng áp dụng gì ạ áp dụng toàn bộ các siêu thị của Vingroup nha Vingroup Vinmart á, thì nó sẽ liên kết với Techcombank để tới đây gì ạ các bạn hiểu không liên kết với Techcombank để tới đây tới đây này này sẽ đưa ra rất nhiều các sản phẩm sử dụng các gì ạ à, ngân hàng tiện lợi trong gì ạ à, trong Techcombank tức là đưa cái toàn bộ những cái sản phẩm của Techcombank vào Vinmart mà khi nó đưa vào đấy thì chúng ta thấy là các cửa hàng Vinmart trên toàn quốc nhiều hay không chúng ta sẽ sử dụng các hệ sinh thái của Vinmart và chính là chúng ta đã sử dụng hệ sinh thái của Techcombank và điều này cho chúng ta biết là việc mà khi quy mô càng mở rộng chúng ta sử dụng cái hệ sinh thái đó dẫn đến là việc cái sản phẩm hay là giá trị của ngân hàng ấy sẽ tăng đột biến trong thời gian tới đây là một trong những cái phần về không có một ngân hàng nào có lợi thế nha đây là một phần cực kỳ quan trọng để chúng ta có lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng với nhau bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment số 1 cho Dũng được không ạ bao nhiêu bạn biết điều này ạ tại vì những cái điều này các bạn có thể không biết được nhưng đây chính là lợi thế cạnh tranh so với nhiều ngân hàng khác và chúng ta biết rằng là việc cổ phiếu đã có cái điểm nhấn với khối lượng lớn chúng ta nếu chúng ta phân tích giả sử sử dụng các chỉ báo thì chúng ta thấy là đều có cái tín hiệu tốt hết đúng không nếu gọi là chỉ báo ở đây có thể nhiều nhà đầu tư bắt đầu tham gia với khối lượng lớn ở đây nên đây chính là điểm lên tàu một cách tại sao không mua ở đây tại sao không mua ở đây và tại sao lại mua ở đây đấy là cách mà chúng ta đợi lên tàu khi mà tàu tàu nó cập bến nó đỗ chúng ta lên còn kia là chúng ta gì ạ nhảy tàu có hai chiến lược một là chiến lược chúng ta nhảy tàu có thể chúng ta vẫn lên được nhưng chiến lược đó chúng ta có thể gây bị gây tai nạn chiến lược thứ hai là chúng ta bị gì ạ bị chúng ta đợi cho tàu nó đến nó đón chúng ta và chúng ta lên tàu một cách đơn giản đúng không đơn giản đây chính là cách mà DVD áp dụng thì hôm trước Dũng đã nói với anh chị em tất cả những chiến lược này Dũng sẽ phát hành ở trong năm nay đó năm nay Dũng sẽ đưa ra một cuốn sách của riêng mình cuốn sách này sẽ sử dụng rất nhiều chiến lược trong đó chiến lược của VSA của những nhà đầu tư huyền thoại Livermore nói chung tất cả Soros Peter mọi chiến lược khác để áp dụng cho vào cái chiến lược mà anh chị em có thể hiểu rõ được thì trong cái hôm nay trước khi tổng kết ở đây Dũng mới nói rằng là thông tin hôm qua cho anh chị em nhớ không ạ nếu trong một xu hướng đi lên thì thông tin xấu sẽ bị bỏ qua nhưng mình ai đã hiểu điều này trong một xu hướng đi lên thông tin xấu sẽ bị bỏ qua trong một xu hướng đi xuống thì thông tin tốt cũng sẽ bị bỏ qua thì mình ai hiểu điều này có thể comment cho Dũng một điều không ạ comment số 1 không ạ và nhớ là ấn like đúng không ạ anh chị em like thích hoặc là có thể comment những cái điều gì mà anh chị em biết trong cái chương trình này không ạ nếu anh chị em mỗi một chương trình kể kênh youtube này Dũng mong muốn là anh chị em like một cái điều gì đó kể cả những cái điều mà anh chị em cảm giác là không hiểu kể cả anh chị em cảm giác là không biết là vì khi mỗi lần like nó tạo ra một cái dấu ấn nha à, hãy đánh giá một cái gì ạ à, like gì hay một cái gì ạ à, dòng trạng thái trên cái trang YouTube của Dũng Quang Dũng Mini để Dũng biết rằng là anh chị em đang biết cái gì hoặc không biết cái gì thì Dũng sẽ làm video về chủ đò đề đó để giúp chúng ta có góc nhìn toàn cảnh trong đầu tư à, nếu các bạn có thể thấy rằng là trong thị trường hôm nay các bạn nếu anh chị em có thể hiểu thì anh chị em muốn mua cổ phiếu nào không ạ nếu cho anh chị em hôm nay anh chị em mua một cổ phiếu nào ạ nếu để mua được anh chị em có thể comment mua cổ phiếu nào anh chị em comment cái nếu là đó đây là cổ phiếu mua sớm tại sao hôm nay hôm qua có bạn một vài bạn hỏi dụ là không chia sẻ bạn mình biết là không ạ theo các bạn là gì theo các bạn là gì vì không phải tất cả cổ phiếu nào được chia sẻ hết ở đây thứ nhất nếu chúng ta lên tàu quá sớm thì nó sẽ ảnh hưởng tàu người khác và DGC là một cái cổ phiếu có điểm mua sớm trong phiên này chúng ta biết là một thời gian rất dài DGC không tăng và DGC sẽ nằm im nhưng đêm nay nếu anh chị em nào thấy rằng DNC có điểm nhấn về điểm mua đấy thì đấy là cách mà anh chị em biết Dũng biết rằng là khi mà Dũng nói cái điều này anh chị em biết rằng là Dũng thường là phải mua cuối cùng anh chị em bảo Dũng là người mua cuối cùng thường là Dũng chia sẻ cho tất cả những anh chị em học viên những khách hàng của Dũng về điểm mua sau đó thì Dũng mới mua cổ phiếu của mình đấy là cái điều và là sự khác biệt trước đây thì Dũng làm ngược lại những năm trước đó thì thường khi mà Dũng quản lý quá nhiều tài khoản của khách hàng á, thì Dũng mua tài khoản nhiều lúc đó thì lúc đó thường cách thức mà Dũng hay mua tài khoản trước nhưng đến bây giờ thì Dũng làm ngược lại để cho chúng ta biết rằng là khi mà làm chúng ta thấy rằng là để đầu tư chứng khoán nếu cái việc mà Dũng không chia sẻ cho chúng ta tất cả phương pháp này thì điều gì sẽ diễn ra điều gì sẽ diễn ra bởi vì trên thị trường trên uh, Dũng biết là trên thị trường trên hệ thống đầu tư không có ai cái hệ thống này khẳng định luôn là không có ai có hệ thống này đây là một cái sự khác biệt so với tất cả hệ thống khác biệt ở đây đó là gì ạ trong VSA của Dũng cũng khác biệt trong uh, gì ạ trong vô địch của Dũng khác biệt xu hướng dòng tiền của Dũng Việt tại vì xu hướng dòng tiền là một hệ thống mà Dũng tự nghiên cứu ra anh chị em nhỉ đây là hệ thống Dũng tự nghiên cứu ra tự phát triển ra từ những trải nghiệm của mình từ những cái nghiên cứu đọc tất, tất cả những sách sau đó rút ra trải nghiệm của mình nên nó mang tính chất là thực tiễn nó mang tính chất là gì ạ là cái sự khác biệt bởi vì cái này nó phải cho thị trường nếm trải dũng bị phá sản ít nhất là hai lần anh chị em biết hai lần phá sản và hai lần lại tiếp tục đứng dậy và đây chính là lúc mà Dũng cần chia sẻ cho nhiều anh chị em nhiều anh chị em biết rằng là đầu tư nó không phải là cuộc chơi mà chúng ta gọi là để du ngoại và hãy dành thời gian cho nó hãy dành thời gian cho nó để chúng ta có thể đi cùng nhau trong nhiều thời gian nữa thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em mỗi chương trình này thông thường Dũng chỉ bật mí một hoặc hai cổ phiếu để chúng ta có thể nhận ra được thì một số các bạn có thể là hôm nay trong đội nhóm không nhận được các cổ phiếu chúng chia sẻ nhưng tuy nhiên các bạn cũng đã thấy rằng là tất cả những cổ phiếu mà Dũng đưa ra đều là cho những cổ phiếu xuất sắc nhất đấy là món quà Dũng gửi đến anh chị em và các bạn thay vì chúng ta gì ạ cảm ơn Dũng thì anh chị em hãy chia sẻ kiến thức mà anh chị em biết cho nhiều người khác nha một vài bạn sau khi học kiến thức của Dũng xong à, đi đào tạo Dũng xin chúc mừng luôn ạ à. chúc mừng nếu anh chị em sử dụng kiến thức của Dũng đi đào tạo cho một ai đó có thể lấy phí hoặc không lấy phí Dũng gì ạ à, rất ủng hộ điều đó cần giúp hỗ trợ Dũng sẽ hỗ trợ đã có rất nhiều học viên của Dũng rất nhiều các bạn đã thành danh trên thị trường đã học từ Dũng và đi đào tạo nên Dũng mong rằng là nếu anh chị em nào mà có ý định trở thành môi giới có ý định trở thành những nhà đào tạo thì Dũng xin chúc mừng đúng không xin chúc mừng và Dũng biết rằng là một vài hôm nữa Dũng sẽ chia sẻ một số những bạn có thể comment có thể chia sẻ trực tiếp trên livestream tại sao bạn lại đào tạo tại sao bạn thành công tại sao đó là những bằng bằng chứng cụ thể đúng không một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và chúc anh chị em một ngày mới thành công và chúng ta còn đi với nhau rất là nhiều nhớ là đăng ký kênh của Dũng là Quang Dũng DVD ạ Quang Dũng DVD à, DVD là viết tắt của chúng ta phải có khát vọng lớn ước mơ lớn và hãy khát vọng lớn hay là chúng ta có gì mục tiêu lớn thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công bởi vì khi mà chúng ta chỉ tập trung đến mục tiêu thì kiểu gì chúng ta thành công tập trung vào mục tiêu lớn tập trung hãy tập trung mục tiêu lớn một lần nữa xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã theo dõi cái chương trình buổi sáng hôm nay đây là chương trình phát trực tiếp nên à, có thể mọi <coughs> có những điều gì à, nó không phải ảnh hưởng đến ờ, một số anh chị em nào đó thì cũng xin lượng thứ Dũng chỉ mong nói sự thật sự thật có thể nó làm chúng ta mất lòng nhưng sự thật đó là sức mạnh lớn nhất trong mọi sức mạnh xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình tiếp theo xin cảm ơn